chào các bạn hôm nay chúng hôm nay chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình mình mình là đại ca đây và hôm nay chúng ta sẽ à, lập lập trình lên một cái uh, trò chơi nó chính là một cái trò, trò chơi có tên là trò chơi scp thì uh, nếu các bạn thì nếu các bạn muốn các bạn uh, có thể đi kiếm uh, scp ấy là nó là những cái vật thí nghiệm của người ta cho của một cái uh, căn cứ bí mật về cái đó là nó chỉ là giải thiết cho nó vui thôi Nên là ờ, giờ chúng ta sẽ làm trò chơi đó nha Nếu các bạn thích thì các bạn nhớ like và subscribe Các bạn nhớ đợi chuông thông báo để mà biết những video mới của mình nha Giờ bắt đầu nào Thì trong trò này mình sẽ level Chúng ta sẽ level trò chơi SCP Nó sẽ có hai nhân vật Các bạn muốn làm kiểu SCP nào cũng được Đây coi dây đúng không Được mình giờ mình à, chúng ta sẽ tạo ra một cái đó chính là người chơi các bạn đặt tên đó là người chơi nha người chơi à các bạn à, vẽ một cái hình tròn dưới này cái này nó ship được cho nó tròn nha rồi các bạn được cái cái, cái phần trong nó ấy, là nó sẽ là màu kiểu màu da đấy là các bạn nhấn vô đó các bạn kéo nó ở cho đến khi đến giữa tâm nha đấy ở lượt đợi ra xong rồi tiếp theo ấy các bạn làm cho nó sao cho nó to luôn vậy đúng không ờ tâm này đấy để mình làm cho nó nhỏ chút rồi giờ đợi ở tâm đây à là các bạn đặt cái ờ, cái đường viền ấy là là xấu nha cỡ xấu à rồi theo các bạn đỡ thêm uh, hai hai cái tay bạn các các bạn lấy cái này các bạn lấy này nha và tạo một cái đường tròn này vậy à, à lộn các bạn tạo ra một cái uh, đường này nha hình vuông vậy rồi các bạn nhấn cái nút đưa lại phía sau đây à để cho cái tay nó ở phía sau giống như nó nhìn đó là nhìn trên cái đầu đây đấy sau đó các bạn đỡ bên trái đúng không tay trái và các bạn uh, nhấn nút copy các bạn nhấn các bạn uh, nhấn ờ, control sơ các bạn nhấn control v lại đỡ mà in là cái mà cái mà lúc này để siêu chép à đấy đâu chữ vậy á đấy giờ đây sẽ là người chơi nha giờ tiếp theo chúng ta bị scb, thì um, uh, mình chỉ làm trò chơi scb giống như kiểu scb nào mấy bạn có thể uh, tìm kiếm scb cho mạng đấy các bạn xem mấy thông tin của scb này các bạn thích các bạn tạo ra giờ chứ chúng ta tạo ra một cái nhân vật vị tiếp chúng ta đặt tên nó là scb, cách ngang 193 Thì hôm nay nó có nhiều loại SCP nó đặt theo số lắm Nên các bạn muốn các bạn cứ ghi vô SCP nào các bạn lập trình Thì mình SCP-193 nha Coi thử 193 đúng không 173 chứ Rồi ok Rồi chúng ta uh, ờ, leo cái, cái con đó ấy nó sẽ ờ, chúng ta copy cái người chơi và người chơi chúng ta nhấn vô cái ờ, nút con chuột này và copy cái này chúng ta nhấn nút sao chép đầu ta chúng ta nhấn con chuột cursor nha đợi sao chép đầu về về bên uh, nhân vật này chúng ta còn chu nhấn con vừa đây là in ra một con khác rồi đúng không ok rồi giờ tiếp theo ấy chúng ta đào tà đây chúng ta làm cho cái con cái con đó ấy. tại vì vậy à rồi nha chúng ta dịch cho cái này à, cho cái trái này nó ở giữa đây nha dịch cho đúng nha các bạn dịch cho đúng ok dịch đúng rồi rồi giờ lại cho con này kiểu giống như là nó nó kiểu màu mờ gì đó thì các bạn có thể chọn màu nào cũng được kiểu mà giống như ờ, giờ nó chỉ là màu tím sắc đặc đặc sắc này đi rồi giờ cái màu này ấy chúng ta bằng copy copy màu rồi copy màu này đây đấy là cái nền cũng vậy cái nền nó cũng có màu trong đây nữa nhưng mà nó chỉ để sáng đây nó đầm đầm lại chút rồi giòn mấy cái tay khác đưa về nó cũng vậy nha đây rồi đấy giờ giống như để scp để người chơi giờ giờ là con scp 173 ấy nó có thông tin đây loại scp là một trong những scp trong này thì con scp này ấy nó chỉ là uh, nó có lòng tin là mình nhìn mình phải nếu mà mình uh, nhìn trực tiếp ấy uh, mình uh, trực tiếp bằng mắt uh, gì ta tiếp cận mắt với nó ấy, thì uh, nếu là các bạn nhìn nói và tiếp cận bằng mắt ấy thì các bạn các bạn đừng có xoay xoay người lại hoặc là nhắm mắt không thì lúc nhắm mắt thì nó sẽ di chuyển lại chỗ bạn và nó sẽ bị cái cổ bạn nên đây trò chơi trò chơi có mạng nha nên à, còn nếu các bạn đi đến một cái tương nào ấy vậy các bạn nếu các bạn ở đây đây các bạn à, nhìn đây nhìn nói các bạn đi lại chỗ tương này đó nhưng mà vẫn nhìn nó cho đến khi lại chỗ tương nào đó là à, nó chia mất cái nhìn cái nhìn của nó chị thì các bạn ăn to như vậy thì các bạn chặn nó bằng một cái tương nào đó rồi rồi hôm nay lập trên đó à và người chơi ấy là di chuyển đúng không chúng ta là khi nhấn bóng khi bóng vào lá cờ màu xanh thì nó sẽ lặp lại mãi lặp lại mãi rồi cái kèm biến chúng ta sẽ tạo ra mấy cái níu thì đó là làm cái kèm biến cho nó di chuyển lên xuống trái phải ở đây níu thì đúng không thì cái bàn phím mình này nếu mà đây nếu mà đục e đục bấm ấy thì nó sẽ đây thay đổi ít một lượng thay đổi ít một lượng là 10 âm 10 đấy rồi các bạn nhấn chạy đi nếu các bạn nhấn e nó chỉ lui lại đúng không rồi kéo nó lại đây rồi tiếp theo là cái ờ, đi tới tòa điểm ấy thì cái bàn đỡ trọi điểm của bạn là âm 80 Âm 120 chứ Và trọi đồ y đó chính là không Đấy nó lúc nay bắt đầu nó sẽ đi đến một nơi Đi đến cái trọi đồ đó Đấy Là giờ tiếp theo Các bạn các bạn copy nhân bạn cái níu đây Các bạn nhân bạn thành bốn cái nha bởi vì lên xuống trái phải nó có cái nút để left cho nó lên nút cái nút thứ hai để left cho nó xuống nút thứ ba và thứ tư lại làm cho nó đi trái phải là chúng ta phải làm phải làm lại bốn cái ờ, kèm biến này rồi giờ cái níu thứ hai à, chúng ta đặt là nếu mà nhúc đơ được bấm thì, thì giờ đây đi bên phải nên là nó sẽ thay đổi ít thay đổi rồi được ít một lượng là 10 còn đây là giờ lên xuống ấy thì nếu mà cái nút double đây nó được bấm ấy thì nó không thay đổi ít nữa nó sẽ thay đổi rồi được y thì đồ đồ thì các bạn biết ấy đồ đồ ít đồ đồ ít là đi theo dọc dọc nghe dọc nghe còn đồ đồ y là đi theo dàn ờ, dàn dọc kiểu vậy á đây vậy giờ thay đổi thay đổi đồ đồ ít một lượng là 10 thành thay đổi đồ thay đổi đồ đồ y một lượng là 10 còn cái ờ, cái níu của cô mấy thì chắc chắn sẽ le xuống rồi tìm cái nút đâu ta đây nếu mà nút sơ S sờ được bấm thì nó sẽ thay đổi từ độ y một lượng là âm 10 trái ngược là cho nó đi xuống ấy rồi đây sẽ chạy thử nha thì mình thấy đấy thì nó đã di chuyển nó đúng không đấy rồi thì tiếp theo và cái bè làm cho cái uh, mặt nó nó nhìn vô con chuột giống như là nó đang nhìn theo hướng ấy kiểu vậy thì chúng ta sẽ thêm một cái níu nữa nhưng mà đây nó không có ở trong đây nữa chúng ta tạo ra một cái khi bóng ra lá cơ màu xanh khác rồi lặp lại tiếp thì chúng ta chỉ lặp lại mãi là cho nó nhìn theo con chuột ấy để cho nó xoay người và xoay người lại rồi chúng ta chỉ ờ, lặp lại mãi đúng không hướng về phía con chuột con trò chuột đấy đấy kiểu như vậy ấy đấy các bạn thấy chưa và giờ cái đây nó chạy nhanh quá chúng đây đặt cho nó là ờ, âm năm 50 năm, năm, âm năm, ok chạy thử nha rồi đừng mới lại cho nó chậm lại âm bốn, bốn, bốn, âm bốn là cây giờ đây chiều dây được rồi ấy. Giờ tiếp theo cái con này đúng không? Chúng ta chỉ lập trình cho con này nè. Con này à, khi thì nó lúc này mẹ không nhìn nó thì nó sẽ chạy lại cho bạn và uh, kêu bạn, chết bạn nó là chỉ là game over, nó bị cố bạn đấy. Nên là chúng ta chỉ tìm cái lệnh khi nhấn vào lấy cơ màu xanh thì chúng ta chỉ nó cho nó lập lại mãi. Thì nếu ấy là nó nhìn vô đây ấy thì nó sẽ không đẹp gì hết còn không còn nếu còn không thì nó không nhìn thì nó sẽ chạy như vậy cái này hơi khó nha các bạn ok vậy thì chúng ta sẽ làm theo cách này nha thì ấy thì uh, chúng ta sẽ ờ, làm theo cách đơn giản thôi còn cách nâng cao thì uh, cách nâng cao thì uh, hiếm lắm mới có người hiểu nên là chúng ta chỉ làm theo cách đơn giản chúng ta chỉ tạo ra một cái đối tượng nữa nó chúng ta vĩ nha tạo một cái đối tượng vĩ, chúng ta tạo ra một cái hình đây à nên ship để cho nó tròn đấy vào đợi ở giữa tâm à đợi mình kéo to chút ok đợi giữa tâm đúng không rồi rồi tiếp theo bạn uh, nhấn các bạn nhấn vô tô ấy cái bàn tròn nó là không mau gì hết nó không có mau ok rồi giờ tiếp theo các bạn vì cái ờ, tâm nha vì hai cái tâm giữa đây nha vì một cái tâm đây ơi đấy giờ mình copy cái tâm các bạn copy cái tâm bằng cách control c và còn và cuối cùng inlay là control base cái về cho nó quay ngược lại đây là đợi nó vừa tâm nha rồi đấy thì là chúng ta có được bỏ cái tâm đi cũng được đây nó đợi vô đúng không thì à, nếu là nó vô trong con này ở ấy thì nó sẽ không thở ra được thôi chúng ta bỏ cái tâm này đấy nếu của chủ chúng ta chỉ của chúng ta ấy là chúng ta đang nhìn kiểu vậy đây kiểu vậy à chúng ta à, bật cái này ơi đấy kiểu vậy nha là tiếp theo chúng ta cho cái sprite một ấy là cái tâm tâm nhìn rồi chúng ta à, nhấn là khi bấm vào marker màu xanh thì nó sẽ lập lại mãi đi tới cái à, con trà chuột. Để thấy nó chỉ đi theo con trà chuột đúng không? Giờ con này đúng không? Thì à, nếu mà ấy, nó nó con này vậy nó nó chạm vô nó chạm vô à, nó chạm vô đây đúng không? Vậy nó sẽ không thở nó chẹp vô cái tâm ấy là nghĩa mình đang nhìn ấy nó sẽ không thể làm được giờ ra tôi tôi thêm nha các bạn sorry đấy là chúng ta đợi cho nó đợi cho cái uh, gì ta chúng ta đặt cái uh, đây đem cho nó mờ mờ ấy vậy Đợi ơi, chúng ta làm cho nó mưa nha Đây Rồi, thay đổi đồ bóng ma Không, đặt hiệu ứng bóng ma Một lượng là 80 Hoặc là 664 ừ, Đã thấy không? Đây chỉ con này đúng không? Giờ lại nếu mà Giờ chúng ta lập trình của SCP nè nên làm là khi ba bóng ra đã có màu xanh Chúng ta sẽ lặp lại nếu ấy, nếu cũng không thì nha Nếu mà ấy, nó đang à, Đây Nếu ấy mà nó không có Đây Nếu ấy mà à, nó không chạm vào cái tâm Là không phải nó chạm vào cái ờ, cái tâm nhìn vậy thì nó chỉ nó chỉ hướng vào phía hướng hướng vào phía người chơi qua di chuyển 10 bước đấy ui dù nó đang đi theo mình nè, à. đấy các bạn thấy không giờ lúc ta đặt cho nó chồng lại thôi đấy đây chạy nhanh đúng không đấy lúc đây nhìn lỗi nó không có làm nhưng mà lúc chúng ta thể thì nó sẽ bị đấy rồi giờ tiếp theo chúng ta chỉ làm cái ờ, cái mà lúc mà mình nhắm mắt ấy thì chúng ta tạo ra thêm một cái đối tượng nữa là vĩ và chúng ta ấy làm là tạo ra một cái màn hình màu đen bỏ cái viền rồi các bạn bỏ viền các bạn đặt cho nó một cái màu đen luôn siêu đen đấy đấy là ra bật vô code Đợi mình nha Ở cái này hết rồi đúng không đây là màn hình đen đúng không Chúng ta à, Khi bóng về lại cơ màu xanh Ra chỉ cho nó lặp lại mãi Là Chúng ta đầu tiên chúng ta đặt cho kia à, hiệu ứng bóng mê là 100 à Rồi Rồi tiếp theo ấy chúng ta đặt là à, à, Nó sẽ đợi cỡ 5 giây cỡ 4 giây đây thì nó sẽ uh, lập nó sẽ lập lại bốn lần là cái việc mà nó animator nhắm mắt của nó để nó sẽ thay đổi thay đổi ứng bấm me một lượt là 25 đây wow alo ờ, không vậy nó sẽ đổi ứng bấm me âm 25 là ok chúng ta bật lại, đấy đợi bật lại nha đây nhắm mắt ấy đây cái đoạn nó nhắm mắt xong lâu ờ, cỡ đợi cỡ không không phẩy năm giây không phẩy sáu giây đây, không phẩy sáu bốn giây thì nó sẽ ờ, mở mắt lại nó lặp lại năm lần tiếp về đó hay đòi uống bóng me một lượng 25 hôm nay sẽ chạy thử à ui giữ lại đấy lúc đó mở mắt thì nó vẫn còn đó đúng không đấy nó phải lặp lại năm lần nè ứng ừ, bóng me giờ đây nếu mà nó nó đang chạm vào đây cái này đúng không cái màu này đúng không cái này nó chỉ là cái mạng bấm là nhắm mắt đi nhắm mắt burger là nó lên vậy đúng không nó sẽ à, đặt cái à, gì ta à tối là lúc đó nhắm mắt thì nó chỉ tối đúng không thì à, lúc đó chúng ta đặt tối không chỗ này vậy đặt tối không chỗ này còn à, nếu mà nó nhắm mắt ấy, thì nó sẽ là tối tối là một đấy Chưa vậy Đặt tối không rồi này nha Ok Giờ còn nếu mà cái việc tối đây ấy Đợi giờ chúng ta đặt cái đây ở trên của mình Rồi Giờ chúng ta làm SCP-173 một nha Chúng ta đặt cho nó vô một cái níu nữa Níu mà Đây nếu rồi tối nó bằng không vậy có nghĩa là nó không có tối kiểu vậy nếu mà nói là số 1 với là nó tối đây chúng ta đặt về giờ nó đời nó nhắm ô không được đúng không nếu tối bằng không vậy nó sẽ chạy đúng không vậy thì giờ chúng ta cùng đặt cái này đây nếu mà tối nó bằng đây nó không chạy về đúng không thì nếu mà nó nếu mà buổi tối nó bằng không ấy buổi tối nó bằng ờ, không ấy thì nó sẽ chạy vậy chúng ta đỡ thay thay đó chúng ta đỡ một cái níu ấy đợi nó vô con một cái níu còn không thì đấy thì đây đúng không nếu không thì vậy nó sẽ hướng về phía người chơi di chuyển 6 bước cho nó không có đợi cái việc à, nếu mà không phải đang chạy về tầm nhìn do nó đang nhắm mắt các bạn hiểu không Đấy Các bạn thấy chưa Là số 1 đúng không Số 1 à Đấy giờ tiếp theo chúng ta đặt cái điểm thời gian Đặt thêm một cái nữa à. Chúng ta tạo ra kiểu hình kiểu dây Giờ chúng ta bỏ cái màu này đi Thay vì đó là màu khác Màu uh, Đặt màu này nha cho tối rồi Đấy Rồi Chúng ta làm cho nó nhỏ rồi Rồi chúng ta sẽ làm cho nó nhỏ lại chút Rồi ok Chỉ vậy đi Rồi Giờ tiếp theo Đợi vậy đúng không? Chúng ta sẽ nhân bạn nó lên Chúng ta đặt cái màu nó nó Nhỏ lại bằng cách là chúng ta thêm một cái nữa nhưng mà nó là màu đen nó mất cái màu chúng ta đặt không màu rồi vì ở ờ, lộn cái này khác đặt màu trắng đây màu trắng màu ờ, màu trắng này đúng không chúng ta đặt cho nó đậm đậm chút không để biết nó mất đấy và chúng ta bỏ cái đường viền đi đấy chúng ta phóng to lên nè đặt cho nó kiểu nhỏ rồi L đấy thứ hai cái thứ ba L to to lên về hai giây đúng không L e giây L bốn giây đấy giây đúng không đem đây không dây à một giây hai giây ba giây bốn giây đây mỗi lần 4 giây nó chỉ ờ, thay đổi cái đây à. thì nó cũng là khi nhóm này nó có màu xanh nó chỉ liên tục để chúng ta đợi cái nút đây ở đây là liên tục giờ lúc đó lúc đó chúng ta đặt cái chuyển sang trang phục com là một chúng ta cho nó lặp lại bốn lần là nó sẽ đợi một giây mỗi lần đợi một giây ấy là nó sẽ tách nó sẽ thay đổi cái trang phục về để mà biết ừ, chuẩn bị lúc nào là nó sẽ tách ấy sau tiếp theo đây đúng không đấy kiểu vậy mình đặt 0,9 mình đặt bột đúng không rồi đợi rồi ờ, vậy là mình đặt 0,9 giây nha rồi đây được rồi rồi đường ta chạy thử à ui đấy giờ chúng ta cuối cùng chúng đây là làm mạng mạng nha các bạn không nếu mà nó chạm vào mình đấy scp này mà nó chạm vô mình đấy nếu mà người chơi à là nếu mà ấy còn nói người chơi đúng không nếu mà ấy nó đang chạm vào uh, SCP 173 thì uh, game over như vậy nó chỉ uh, thông báo đây nó chỉ là game over rồi chúng ta dừng lại tất cả đây giống như cho nó chạm đi game over đấy nó tắt rồi ấy ôi cái con này chúng ta nên đặt cho nó ở một nơi uh, ngẫu nhiên đây vị trí ngẫu nhiên 180 Tọa độ ấy là 80 Đấy Alo Chúng ta chưa Sorry sorry Chúng ta chưa làm Chưa đợi nó vô đây Rồi Đây nó đứng đó đúng không Đấy Đây trò chơi nha Đấy giờ những cái bạn thích thì các bạn nhớ thì đợi một like Chia subscribe nha và chúng ta mình sẽ tách cái to này còn còn uh, giờ chúng chừng sau thì mình mình sẽ làm phần hai cho các bạn nha thì phần hai này nó cũng ờ, đơn giản nhưng mà có điều là cái tầm nhìn nó nó chỉ khác nó chỉ là uh, kiểu mà nhìn nắm như thiệt ấy thì giờ xin chào các bạn và bye bye